Xin chào tất cả các bạn các em ơi, buổi tối ngày hôm nay chị lại được trở lại cùng với các em trong buổi phát trực tiếp về một đề bài của dạng nghị luận văn học. Đã có bạn nào lên xem cùng với chị chưa nào? Đã có bạn nào lên xem cùng với chị chưa? à nhanh chóng nhanh chóng vào học cùng với chị nhá giống như ở phần tiêu đề chị đã viết đấy gặp cái đề bài này mà còn bạn nào chưa biết làm thì thật sự rất là đáng lo lắng rất đáng lo ngại cho chúng ta với cái thời điểm hiện nay sắp thi rồi đâu có còn nhiều thời gian nữa đâu đúng không trong khi đó đây là một đề bài hết sức đơn giản hết sức cơ bản thôi hết sức cơ bản về một văn bản mà chị nghĩ là chắc là các bạn đã học hết rồi đúng không nào mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ thanh hải đúng không Ừ, bạn nào lên học rồi nhở? À, xin chào... À đây, xin chào Xuân Hà, ok em ừ, <laughs> Xin chào Thanh Huyền này Xin chào các bạn Cẩm Nhung, Vân Đỗ Rồi, xin chào các em Nhanh chóng giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá Ok không nào? Ừ, xin chào Kiều Phương À, ở đây chị thấy cả bạn Giang Lai này Xin chào em, một bạn nhỏ ở khoem khóa học cùng với chị Ừ <laughs> Đó Ừ, xin chào Quang Nguyễn, xin chào em Giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này chưa? Ừ, đây là một đề bài rất rất là rất là cơ bản của chúng mình thôi Nhưng mà nếu như bạn nào mà vẫn còn chưa biết làm đề bài này như thế nào Thì rất là đáng lo ngại cho chúng mình với tình hình hiện tại đấy với cái thời điểm hiện tại thì đây là một đề bài mà chắc chắn các em phải nắm được cách làm rồi, đặc biệt là những bạn nhỏ ở Hà Nội. Dạng đề viết đoạn văn nghị luận văn học là một dạng đề um, bắt buộc ở trong đề thi của chúng mình mà Nên là các em đã biết làm bài này chưa? Ừ um. À, mai em mới học bài này à? Thế thì không sao, hôm nay vào đây lắng nghe cùng với chị nhá Ừ, xin chào Quỳnh Như Ok em Các bạn đã lên học đầy đủ chưa nhở? Các bạn đã vào học chưa nào? <laughs> Đó À em vừa học xong, may quá Thế thì hôm nay ôn tập cùng với chị nhá Ok không? Rồi, ừ, xin chào Thành Đạt nhanh chóng chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá các em nhá để chúng mình lưu lại những cái bài học uh, ờ, chị có cái lịch phát trực tiếp thì uh, không có cái lịch cố định Tuy nhiên là thời gian này chị sẽ sắp xếp lên phát trực tiếp nhiều hơn cùng với các bạn Còn thời gian còn lại là để dành cho các bạn ở trong khóa học ôn thi vào 10 cùng với chị rồi Các bạn ôn thi vào 10 học cùng với chị trong khóa học là học 4 buổi một tuần cơ Đấy thì còn lại 3 buổi trong tuần là lên đây gặp các em hết đấy <laughs> <laughs> đó nên là cái lịch học của các bạn cũng rất là dày và lịch mà chị theo học cùng với các bạn tức nghĩa là đồng hành cùng với các bạn ở trong khóa học cũng rất là dày nên là các em cố gắng nhá có phần phát trực tiếp nào hữu ích với chúng mình thì nhanh chóng chia sẻ về tường này để lưu lại này ừ còn đang học bài này à ok rồi ừ <laughs> Ok nhá Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau bắt tay vào làm đề bài này Được không nào Và trong đề bài này thì khi mà cùng làm với các bạn Chị cũng sẽ hướng dẫn các em cái cách chúng ta diễn đạt luôn Đấy Nên là nếu như mà bạn nào muốn uh, biết được cách làm bài này Và viết được một đoạn văn thật là ấn tượng này Thì đừng quên chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá Ok chưa nào Rồi bây giờ chúng mình sẽ đến với đề bài Phân tích vẻ đẹp của mùa xuân đất nước Trong thi phẩm mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải Bằng một đoạn văn ngắn Ok chưa Đoạn mắt ngắn này thì bình thường dạng đề của chúng ta sẽ khoảng từ 12 đến 15 câu các em ạ. Đó, từ 12 đến 15 câu theo cách tổng phân hợp Ok chưa nào? Theo cách tổng phân hợp Vậy là mở đoạn chúng ta cũng phải nêu được vấn đề này Mở đoạn phải có câu nêu chủ đề rồi phần thân đoạn là chúng ta phân tích cái chủ đề đó phân tích cái nội dung của vấn đề nghị luận và phần kết đoạn là chúng ta tổng hợp lại vấn đề và nêu lại câu chủ đề ok chưa nhá đó nên là các em chú ý vào đây đây là cái bước mà chị phân tích đề đây này đây là cái bước chị phân tích đề tiếp tục này chúng ta xác định vấn đề nghị luận nhá vấn đề nghị luận ở đây đó chính là vẻ đẹp của mùa xuân đất nước ok chưa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 Ok chưa nào? Đó chính là khổ 2 và khổ 3 của chúng mình đấy. Ừ, đó chính là khổ 2 và khổ 3 của chúng mình Để chúng ta sẽ phân tích về vẻ đẹp của mùa xuân đất nước Các em nhé Phân tích vẻ đẹp của mùa xuân đất nước Cho nên là sẽ có những đề bài mà không trích ra cho chúng ta cái đoạn thơ đó này Đề bài cũng không nêu rõ là từ khổ nào đến khổ nào Vậy thì chúng ta phải bám vào đúng vấn đề nghị luận để xác định nhá chúng ta làm thế nào để xác định được đó chính là khi mà các em học kiến thức nền ý nắm chắc về bố cục của bài thơ được chưa bài thơ mùa xuân nho nhỏ gồm có 6 đoạn thì đoạn thơ đầu tiên chính là vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên này cảm xúc của tác giả trước mùa xuân thiên nhiên khổ 2 và khổ 3 chính là cảm xúc của tác giả trong mùa xuân của đất nước rồi đến khổ 4 và khổ 5 chính là ước nguyện của tác giả và khổ thơ cuối cùng là lời ca ngợi quê hương đất nước thông qua một điệu dân ca xứ Huế Ok chưa? Đúng không? Đó, cho nên là chúng ta phải bám sát vào vấn đề nghị luận để xác định được nhá. Sau khi xác định được rồi, nào, bây giờ hình dung ra cho chị trong khổ 2 và khổ 3 này, chúng ta có hai khổ thơ cơ, nhưng mà chị viết và phân tích tập trung vào vẻ đẹp của mùa xuân đất nước. Ok chưa nào? Về mùa xuân đất nước nhá. Tức nghĩa là cái từ chủ đề của chúng mình chính là mùa xuân đất nước vẻ đẹp của nó nên là các em phải xác định được và phải lặp đi lặp lại được cái từ ngữ này trong đoạn văn của mình để đảm bảo là đoạn văn của chúng ta đi đúng hướng Ok chưa? Nhá, đảm bảo đoạn văn của chúng ta đi đúng hướng, đó là cái đầu tiên. Tiếp tục này, khi mà chị đã nhắc lại thơ cho các bạn rồi thì các em hình dung là chúng ta sẽ à phân tích những cái biện pháp tu từ để làm rõ được vẻ đẹp của mùa xuân đất nước. Ví dụ như là điệp từ mùa xuân này, đúng không nào? Hình ảnh người cầm súng, người ra đồng và đặc biệt là hình ảnh lộc. Hình ảnh lộc với những nét nghĩa như thế nào? Nét nghĩa gốc là gì? Nét nghĩa chuyển là gì này? Đúng không nào? Nét nghĩa ẩn dụ là gì rồi? Tất cả như hối hả tất cả như xôn xao đem đến cho chúng ta cảm nhận về không khí của mùa xuân đất nước như thế nào rồi bước sang đến khổ thơ thứ ba là chúng ta có gì nhỉ? À, những cái sự suy ngẫm của tác giả về mùa xuân của đất nước, về đất nước trong quá khứ, rồi đất nước trong hiện tại và tương lai. Tất cả đó đem đến cho chúng ta là cảm nghĩ của tác giả và đem đến cho chúng ta cái hình dung về một mùa xuân đất nước đang không ngừng đi tới, đúng không nào? Đang không ngừng phát triển và đi lên. Đó, rất là rộn rã cái không khí thì vui tươi nhộn nhịp. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu đi vào viết từng phần một nhá để các em hình dung ra nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào viết từng phần một Cố gắng theo dõi này Theo sát vào đây Ok chưa nào Theo sát vào đây nhá Đặc biệt những bạn nào đã ở trong khóa học cùng với chị đây này ừ, Chị có thấy các em ở đây rồi Hãy cố gắng ôn tập lại về bài mùa xuân nho nhỏ Chị đã cùng với các bạn học trong hơn một buổi học rồi đấy Ok chưa nào Rồi Thế thì ở đây nhá Chúng ta sẽ bắt đầu viết về phần mở đoạn này Ở đây sẽ là cái phần gợi ý cái phần gợi ý của chị để các em hình dung ra nhá mở đoạn Mở đoạn thì có cách cách đơn giản nhất mà chị hay hướng các em đi theo đó chính là chúng ta trực tiếp nêu vấn đề luôn cái khuôn khổ đoạn văn của chúng ta dung lượng đoạn văn của chúng ta không có nhiều bởi vậy mà có thể là trong phần mở đoạn các em dùng một câu thôi nêu được đúng vấn đề là đã có điểm rồi được chưa chúng ta không cần mất nhiều thời gian ở trong phần này các em có thể viết đó chính là gì một cái cấu trúc viết mở đoạn rất quen thuộc mà chị hay trao đổi với các bạn đây này đúng không đó chính là trong tác phẩm hay là trong thi phẩm mùa xuân nho nhỏ nhà thơ thanh hải đã ghi dấu ấn đậm nét nét trong lòng bạn đọc khi diễn tả thành công vẻ đẹp của mùa xuân đất nước trong khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba đúng không ok chưa đó chính là chúng ta phải nêu được cái câu chủ đề mà đúng không nào nêu được cái câu chủ đề bởi vì sao đây là đoạn văn tổng phân hợp cho nên là mở đoạn chính là nêu ra câu chủ đề chính là tổng tổng hợp về cái vấn đề chúng ta nói đến đấy thì như chị vừa nói đây chị viết lại nhá các bạn cùng với chị này trong thi phẩm mùa xuân nho nhỏ ok chưa trong thi phẩm mùa xuân nho nhỏ nhà thơ thanh hải đã ghi dấu ấn đậm nét đúng không trong lòng bạn đọc khí khắc họa thành công vẻ đẹp của mùa xuân đất nước qua khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba Ok chưa? Đây, đây là một câu thôi, chỉ trong vòng một câu thôi chúng ta đã đảm bảo đây là câu chủ đề rồi này. Nêu đúng được vấn đề nghị luận vẻ đẹp của mùa xuân đất nước, nêu đúng được cái phạm vi dẫn chứng khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba. Khi đã nêu được đúng cái vị trí của khổ thơ rồi thì các em không cần phải trích thơ ra nữa nhá, không cần phải trích thơ ra nữa. Cứ thế này chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phân tích thôi. Ok chưa? Còn nếu như không nêu rõ là trong khổ 2 và khổ 3 thì các em nên trích thơ ra. Đấy, thì trong cái câu này chị đã giúp các bạn hình dung ra được rồi này. Và từ đây chúng ta có có thể nâng lên thành một cái công thức áp dụng cho rất nhiều những đoạn văn khác trong thi phẩm đó được chưa trong thi phẩm này cộng với cả tên tác phẩm của chúng ta Rồi cộng với cả tên tác giả Rồi đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng bạn đọc Khi khắc họa thành công Thành công xong rồi cộng với cả vấn đề nghị luận của chúng mình đây này Đúng chưa nào? Vấn đề nghị luận Và à phạm vi dẫn chứng Đấy, chỉ cần một cái công thức như thế thôi Các em có thể viết được tất cả những đoạn văn khác Cùng là dạng diễn dịch hoặc là dạng tổng phân hợp Để nêu được chủ đề nhá Để nêu được chủ đề của đoạn văn đó ok chưa ừ. <laughs> em mất gốc à ok thôi thế thôi thì thôi thì chúng mình nghĩ rằng là ít ra là còn có gốc để mà mất nhở là bây giờ mình có thể có cơ hội lấy lại cái gốc đấy rồi ok chưa không sao hết nhá bây giờ không lấy lại bây giờ thì chị nghĩ rằng là sẽ bị muộn đấy sẽ muộn màng đấy nên là nếu biết bây giờ mình đã mất gốc rồi thì lấy lại thôi lấy lại thôi ngay lập tức tập trung và lấy lại thôi nhá ok chưa rồi tiếp tục này đấy là phần mở đoạn bây giờ bước sang thân đoạn đây Bước sang thân đoạn là chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phân tích vẻ đẹp của mùa xuân đất nước đúng không? Thì chúng ta có khổ 2 và khổ 3. Trong khổ thơ thứ hai chúng ta tập trung vào cái gì nhỉ? À, các em hãy tập trung giúp chị nhé vào hình ảnh mùa xuân, điệp từ mùa xuân đúng không? Điệp từ mùa xuân này. Đó. Điệp từ mùa xuân đã xuất hiện ở đầu câu thơ Nó có tác dụng là gì nhở À, nhấn mạnh, đúng không? Đã có tác dụng là nhấn mạnh Nhấn mạnh vẻ đẹp của mùa xuân đất nước Nhấn mạnh không khí đẹp tươi của đất trời Và tâm thế vui tươi của lòng người Nhớ chưa? Nhấn mạnh cả về mặt thiên nhiên và về mặt con người đây Đó là à không khí đẹp tươi của đất trời Và tâm thế vui tươi của lòng người Nhớ chưa? Nhớ chưa nào? Rồi, đẹp tươi ở đâu? Đẹp tươi bởi đã đến rồi một mùa xuân cây cối sinh sôi nảy lộc. Vui tươi ở đâu? Vui tươi bởi đã lan tỏa mọi nơi một sức sống tràn trề và rộn rã. Một cái cách diễn đạt chị nghĩ rằng là khá là mới mẻ và hay ho với các bạn mà các em có thể học tập được. Ok không nào? Nhớ chị nhắc lại nhá. Đẹp tươi bởi đã đến rồi một mùa cây cối sinh sôi nảy lộc. Vui tươi bởi đã lan tỏa mọi nơi một sức sống tràn trề và rộn rã. Đấy, đấy là cái đầu tiên chúng ta phân tích về điệp từ mùa xuân Tiếp tục này chúng ta hãy để ý đến từ lộc nhá Để ý đến từ lộc này Ok không nào? Đây được coi như điểm sáng của đoạn thơ này đấy từ lộc trong đoạn thơ chính là cái gì? Trước tiên là nghĩa gốc của nó là trồi non này, đúng không nào? Là trồi non, là lá biếc, Đúng không? Thì mùa xuân về là cây cối sinh sôi nảy lọc mà Đó là chồi non, là lá biếc, là sắc xanh tươi non mơn mởn đầy sắc xuân Nó rất đầy trên lưng người chiến sĩ, trên cành lá ngụy trang Nó trải dài nơi cánh đồng màu mỡ và xanh tươi của người nông dân Đúng không nào? Đó là cành lá ngụy trang này Cành lá ngụy trang Ok chưa? Rồi, đó cũng chính là cánh đồng màu mỡ cánh đồng xanh tươi màu mỡ của người nông dân Các em hình dung ra không? Ok chưa? Đó, đấy thì chỉ cần trong một câu thôi nhá Trong một câu chúng ta đã phân tích được cái ý nghĩa gốc của từ lọc rồi Đây chị nhắc lại này, từ lọc trong đoạn thơ chính là trồi non, lá biếc Là sắc xanh tươi non, mơn mởn đầy sắc xuân Dắt đầy trên cành lá ngụy trang của người chiến sĩ Trải dài nơi cánh đồng màu mỡ xanh tươi của người nông dân Vận dụng luôn những từ ngữ mà tác giả sử dụng lọc dắt đầy trên lưng lộc trải dài nương mạ Hiểu không nào? Các em hiểu không? Đấy, ok chưa nào? Nhá Ừ Ừ, sao vậy các em? Ok không? Ừ <laughs> Đó, thì đó chính là cái nghĩa gốc Tiếp tục chúng ta đi phân tích ý nghĩa ẩn dụ của nó nào Ý nghĩa ẩn dụ của nó Hình ảnh lộc còn là ẩn dụ cho sức sống vươn lên Đúng không nào? Ẩn, rộng, à, ẩn dụ cho sức sống vươn lên này Đó, rồi cái gì nữa nhở? Thành quả hạnh phúc này Đúng không? Đó. Và từ đó gắn với cả hình ảnh người cầm súng và người ra đồng thì họ chính là hai lực lượng chính làm hai cái nhiệm vụ quan trọng nhất của đất nước ta thời bấy giờ. Đó chính là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ xây dựng đất nước, đúng không? Với hai nhiệm vụ đó, với hai lực lượng đó thì họ chính là những con người đã làm ra mùa xuân cho đất nước. Ok chưa nào? Đây chính là cái phần mà các em hãy tập trung vào để làm rõ được vẻ đẹp của mùa xuân đất nước nhá, để làm rõ được vẻ đẹp của mùa xuân đất nước. Chị lấy ví dụ em có thể phân tích như sau. Hình ảnh lộc còn là ẩn dụ cho sức sống mới vươn lên, là thành quả hạnh phúc, là những điều tốt đẹp, may mắn đến với người cầm súng và người ra đồng. Hai lực lượng gắn liền với hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng của đất nước ta lúc bấy giờ là nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ quê hương và nhiệm vụ lao động sản xuất. Những người lính ra trận và những người lao động ở hậu phương dường như đã mang cả mùa xuân trên vai, trên lưng và chính họ đã làm ra mùa xuân cho đất nước, cho dân tộc, vân vân. Ok không nào? Nhá, đấy thì cái cách mà chúng ta phân tích là hãy gắn liền với những từ ngữ mà tác giả sử dụng Đừng gọi là các em đừng bị liên tưởng quá xong rồi tưởng tượng ra rất nhiều những hình ảnh mà liên tưởng trong đầu của mình chị hiểu rằng là các em cái trí tưởng tượng rất là phong phú nhưng đưa vào đoạn văn của chúng ta hãy cố gắng là chúng ta xúc tích lại đoạn văn của chúng ta ngắn thôi mà nên là phải cố gắng ngắn gọn này xúc tích này viết phải chuẩn chỉnh vào đúng cái vấn đề mà tập trung vào ok chưa chúng ta không có nhiều thời gian và cũng không có nhiều dung lượng để viết quá dài ở trong phần này để diễn giải ra kể ra quá nhiều đâu hãy tập trung vào đúng vấn đề của mình nhá được chưa nào? À, ok, đúng rồi đấy, chị thấy nhiều bạn ở đây bình luận là biện pháp ẩn dụ này Ừ. <laughs> các bạn trong khóa học nghe có quen không? Đúng rồi đấy, đó đều là những phần tài liệu mà chị chuẩn bị cho các bạn ở trong khóa học ôn thi vào 10 mà chị vừa mới đọc cho các em. Và các bạn ở trong khóa học nhá, các bạn ấy còn làm một cái nhiệm vụ rất đặc biệt đó chính là khi nhận tài liệu về ấy, là các bạn phải làm một cái thao tác là đọc hiểu tài liệu, là đọc thật kỹ những phần viết mẫu như vậy để hình dung ra được, phải gạch chân được đâu là kiến thức nền chị đưa vào và đâu là phần diễn đạt dẫn dắt, đâu là phần liên hệ mở rộng. Từ đó thì hiểu được được là à làm như thế nào để viết được những đoạn văn vừa đầy đủ kiến thức lại vừa có cách diễn đạt hay ho. Đấy, nên là chị nghĩ rằng cái cách làm như vậy sẽ giúp cho các em có được tài liệu trong tay và vận dụng được triệt để tác dụng của tài liệu chứ không phải là chúng mình đọc một lần xong rồi quên luôn đâu. Ok không? Nhá. Đấy. Ừ. <laughs> Đúng rồi. Ok chưa nào? Rồi nhá, đấy là về từ lọc của chúng mình này rồi tiếp tục, thế thì còn tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao thì sao? Ok không? Nếu như mà Tử Lộc đã đem đến cho chúng ta cái không khí lao động sản xuất, rồi không khí chiến đấu vui tươi, khỏe khoắn và đầy nhiệt huyết của một mùa xuân đất nước đang về, thì đến với cả hai câu thơ sau trong đoạn thơ này, chúng ta có thể kết nối bằng cách đó chính là gì? Giai điệu rộn rã của mùa xuân, nhịp sống con người chừng như hối hả hơn, xôn xao hơn, để rồi biên độ khổ thơ ngân nga thêm với hai dòng thơ sao xuyến, tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. đẹp từ tất cả như nhấn mạnh và nhịp điệu sống mới, mùa xuân mới, lời thơ thể hiện niềm hân hoan, rung động trong tâm hồn tác giả. Rồi các cặp từ lấy là hối hả, xôn xao, vừa gợi cảm vừa gợi hình, mang đến nhịp điệu khẩn trương, phấn khởi, nhộn nhịp, tưng bừng, khơi gọi niềm niềm vui và niềm náo động trong lòng người. Mùa xuân của đất nước có khi nào rộn rã, vui tươi và tràn đầy sức sống đến như thế. Đúng không nào? Chúng ta lại nhắc nhắc lại cái từ khóa là mùa xuân đất nước để đảm bảo là đoạn văn của chúng mình luôn bám sát vào vấn đề nghị luận. Các em hình dung ra không? Các em có thấy là chị trong những cái đoạn mà chị vừa mới đọc cho các em hình dung ra đấy Là chúng ta đã lặp đi lặp lại được, nhắc đi nhắc lại được từ chủ đề Đấy, để bám sát vào vấn đề nghị luận của chúng ta là vẻ đẹp của mùa xuân đất nước Ok chưa? Nhá Đấy, chị nghĩ rằng là cái này nhiều bạn chưa biết đâu Và nhiều bạn chưa để ý đến đâu Tức nghĩa là khi viết đoạn văn là các em cứ chăm chăm vào việc là Nhớ lại kiến thức nền và viết nó vào Bê nó vào đoạn văn của mình thôi Trong khi phần kết nối thì đang rất là thiếu Nó đang khiến cho đoạn văn chúng ta rất là máy móc này Nên là các em hãy cố gắng linh hoạt hơn nhá Cố gắng linh hoạt hơn Ok chưa? Còn nếu như mà hỏi là cách nào để linh hoạt hơn trong cách diễn đạt của mình thì không còn cách nào khác. Phải đọc nhiều lên thôi. Đọc nhiều lên thì chúng ta mới có được hình dung ra được và học tập được nhiều những cái cách diễn đạt khác. Ok chưa nào? Nhá. Đấy. Ừ. Ok chưa? Rồi. Còn đọc nhiều ở đâu? Đọc nhiều là tài liệu ở trong khóa học này Đọc nhiều là trong sổ tay văn học này Có rất nhiều những tài liệu mà các em có thể nhắn tin về cho chị để tìm hiểu thêm Những cái tài liệu chúng ta phục vụ cho quá trình ôn thi Và đặc biệt là bây giờ là bên cạnh việc học kiến thức nền là các em phải học cả về cách diễn đạt đi Học cả về cách diễn đạt nhá Đọc ở trong sổ tay văn học để biết được rằng là làm thế nào để áp dụng được những kiến thức nền vào trong quá trình viết những đoạn văn hoàn chỉnh Bởi trong sổ tay văn học là vừa có những những bảng dẫn chứng kiến thức nền cho các bạn Lại vừa có phần viết chi tiết để các em hình dung ra nữa mà Đấy, ok chưa? Nhá Ok chưa nào? Ừ, rồi thì đấy chính là khổ thơ thứ hai của chúng ta. Tiếp tục trong khổ thơ thứ ba thì sao? Trong khổ thơ thứ ba thì chúng ta sẽ phân tích gì nữa nhở? đó trong khổ thơ thứ ba cố gắng nhá ở trong phần này thì khổ thơ thứ hai chúng ta có thể dành cái dung lượng chính tập trung vào khổ hai thì trong khổ ba viết có thể ngắn gọn hơn bởi vì là đoạn văn của chúng ta chỉ ngắn thôi mà 12 đến 15 câu thôi thế thì bây giờ sang đến khổ ba chúng ta có thể dẫn dắt từ âm hưởng của mùa xuân đang tràn ngập cả thiên nhiên hòa vào tâm hồn con người những xúc cảm thiết tha và sao xuyến bất giác thanh hải lắng lòng nghĩ đến quê hương đất nước âm hưởng của khổ thơ bỗng trùng xuống sâu lắng mùa xuân đất nước Được không nào? Vẻ đẹp của mùa xuân đất nước Một lần nữa hiện ra với những sự suy tư của tác giả Đấy, lại bám sát vào vấn đề nghị luận nhá Đó, Đất nước 4.000 năm Vất vả và gian lao Đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước Ok chưa? Thì ở đây đất nước được nhân hóa Vất vả và gian lao Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm và khó nhọc Quá khứ ấy đã sản sinh ra những con người trưởng thành từ đất mẹ đầy gian nan, vất vả nhưng luôn kiên trung đứng lên bảo vệ tổ quốc. À, hình dung về đất nước 4.000 năm, đến đây em hoàn toàn có thể liên hệ mở rộng đến với những câu thơ của tác giả Nguyễn Đình Thi. Đất nghèo nuôi những anh hùng, chìm trong máu chảy lại vùng đứng lên, đạp quân thù xuống đất đen, súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Hình dung ra không? Ok chưa nào? Nhá, đấy đấy chính là cái cách chị phân tích về hình ảnh đất nước trong quá khứ để làm sao kết nối với cả vấn đề nghị luận của chúng ta là mùa xuân đất nước. Mùa xuân của đất nước hay là hình ảnh đất nước với mùa xuân một lần nữa hiện lên thông qua những suy tư của tác giả. Ok chưa? Hay là đắm chìm trong cái cảm xúc suy nghĩ về mùa xuân đất nước Tác giả đưa ta trở về với hình ảnh của đất nước suốt 4.000 năm lịch sử Đấy, xong rồi liên hệ mở rộng ra để mở rộng thêm cái kiến thức của mình Ok chưa nào? Rồi, sau đó là trở lại với đất nước ở trong thực tại và hướng đến đất nước trong tương lai thì tất thảy những gian lao vất vả của 4.000 năm đất nước cuối cùng được tác giả Thanh Hải Thanh Hải chiêm nghiệm và gửi chọn niềm tin qua những hình ảnh so sánh thật đẹp đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Sao ở đây chính là là một nguồn sáng lấp lánh, là vẻ đẹp vĩnh hằng vượt qua mọi không gian và thời gian. Sao cũng chính là hình ảnh dạng ngời trên lá cờ tổ quốc bộc lộ niềm tin tưởng, niềm tự hào về một đất nước Việt Nam anh hùng, giàu đẹp, một đất nước Việt Nam mãi trường tồn, vĩnh cửu cùng thời gian và không bao giờ mất đi, không một thế lực nào ngăn cản được. Ok chưa nào? Rồi là phụ từ cứ kết hợp với cả động từ đi lên Thể hiện được quyết tâm cao độ Hiên ngang tiến lên phía trước Hòa trong không khí của mùa xuân đất nước Niềm tin của tác giả lại càng trở nên mãnh liệt và khao khát hơn Ok chưa? Nhá, mãnh liệt và ấn tượng hơn, truyền cảm đến bạn đọc những xúc cảm thiết tha, ấn tượng về một mùa xuân đất nước. Được chưa nào? Đó, đấy thì từ đó các em hoàn toàn có thể bắt đầu đi vào kết đoạn được rồi. Phân tích xong là chúng ta bắt đầu kết đoạn được rồi. Kết đoạn là gì nhỉ? À, với hai khổ thơ, à đúng rồi, trong hai khổ thơ này dùng với thể thơ năm chữ và những hình ảnh về mùa xuân của đất nước, tác giả Thanh Hải đã khắc họa hay là đã ghim trong lòng bạn đọc hay là đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc về một mùa xuân với hình ảnh đất nước vui tươi, rộn ràng, với hình ảnh những người chiến sĩ, người ra đồng đang hăng say lao động và bảo vệ Tổ quốc với một niềm tin tất thắng vào đất nước sẽ đi lên và trường tồn mãi mãi. Ok chưa? Nhá, các em hình dung ra không? Các bạn có hình dung ra không nào? Các bạn đã hình dung ra cái đoạn văn mà chúng ta cần phải, cần phải viết để xử lý được đề bài này chưa? Để xử lý được đề bài này này. Các em hình dung ra không? <laughs> ok nhá. Được chưa nào? Rồi. Thế các bạn, bản thân các em có hình dung ra là mình sẽ viết như vậy không? Bản thân các bạn đang xem phần phát trực tiếp này Các em có hình dung ra được là mình sẽ viết như vậy không? Ok chưa nào? Ok chưa? Ở đây có nhiều bạn ở Hà Nội không? Chắc chắn những bạn ở Hà Nội là bắt buộc phải biết làm dạng đề này rồi đấy Đây là dạng đề viết đoạn văn mà Đoạn văn nghị luận văn học nó đòi hỏi khá là nhiều kỹ năng Từ việc chúng ta phân tích đề này Từ việc chúng ta viết từng phần một này Từ việc chúng ta phải làm sao chắt lọc được kiến thức Viết những đoạn văn um, vừa đảm bảo dung lượng Nhưng cũng phải đảm bảo là đầy đủ nội dung kiến thức Và phải viết sâu viết hay nữa rồi này Ok chưa? À rồi Rất tốt, rất tốt Vân Khánh Còn những bạn khác thì sao? Các em có hình dung ra được cách viết không? Các bạn có hình dung ra được cách viết không nào? Ừm Lắng nghe phần mà chị vừa phân tích vừa rồi thì các em có viết được như vậy không? Có cảm thấy là mình bị thiếu ý nào hay không? Hay là đã chắc chắn là mình sẽ xử lý được mọi dạng đề liên quan đến mùa xuân nho nhỏ chưa? À, Ok, em ở Hải Dương, em viết đoạn bài văn. Ok, đúng rồi, chị hiểu mà. Chị hiểu là ở những địa phương khác thì các em sẽ tiếp xúc nhiều với dạng đề là viết bài văn này. Nhưng không sao, xuất phát từ những đoạn văn thì dù là viết bài văn hay đoạn văn thì các em vẫn phải nắm chắc kiến thức nền và phải biết kết nối những ý chính đó thành những đoạn văn đúng không nào? Thành những đoạn văn hoàn chỉnh. Rồi, nhiều đoạn văn thì chúng ta sẽ làm nên một bài văn này Ok chưa? Cái quan trọng là các bạn phải biết cách diễn đạt và vận dụng kiến thức trong quá trình mình viết. Được chưa nào? Rồi. Ừ. <laughs> ok chưa? À. Rồi các em ơi, tất cả những cái phần kiến thức mà chị vừa trao đổi cùng với các bạn thì cũng là phần kiến thức mà chị trao đổi với các bạn ở trong khóa học kiến thức nền tất nhiên là trong khóa học khi mà à, học về kiến thức nền thì phải học kỹ hơn này và học sâu hơn về mặt phương pháp nữa từng cái phần diễn đạt Đấy, nên là nếu như mà các bạn muốn viết được và nếu như các bạn muốn trau dồi thêm phần kiến thức của mình thì có thể tham khảo những bộ tài liệu đến từ học văn chị Hiên này hoặc là tham gia vào khóa học cùng với chị nhá. Ừm. À em viết kiểu bài này suốt nhưng hay bỏ sót Bỏ sót là bởi vì em chưa có cái phần hình dung trước Về bố cục bài làm trước khi viết Hay là chính là cái phần lập ý ấy Phải hình dung ra trước mình sẽ viết những ý gì Và sắp xếp nó xong rồi Đảm bảo đầy đủ rồi, không thiếu sót gì rồi Thì chúng ta sẽ bắt đầu bắt bắt tay vào viết bài Viết đoạn, ok chưa? Nhá Ừ uhm. Phần kết đoạn nhá là chúng ta nếu như mở đoạn bằng một câu thì bây giờ chúng mình cũng kết đoạn bằng một câu này. Kết đoạn thì ở đây là dạng đoạn văn tổng phân hợp, tức nghĩa là trong câu kết chúng ta phải nêu lại được vấn đề nghị luận thì em có thể kết bằng một câu đó chính là qua khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba với thể thơ năm chữ nhịp nhàng Ok chưa? Nhà thơ Thanh Hải đã khắc họa thành công vẻ đẹp của mùa xuân đất nước với những hình ảnh vô cùng đặc sắc và ấn tượng là những người đấy, em có thể kết luôn tại đấy rồi hoặc là em có thể mở rộng thêm đó là những người lính này, đúng không nào? Đó là những người lính và người gia đồng đang hăng say thực hiện công việc của mình. Đó là một đất nước chan hòa trong cái không khí vui tươi rộn ràng. Đó là một đất nước đi lên hướng đến tương lai trường tồn mãi mãi. Ok OK chưa nhá chúng ta có thể kết đoạn lại bằng việc là nhắc lại vấn đề nghị luận là chúng ta viết cái câu chủ đề của đoạn văn đó ở trong phần kết đoạn để đảm bảo đây chính là đoạn văn tổng phân hợp các em nhá để đoạn văn tổng phân hợp ok chưa à đang gọi bạn bè của mình vào lắng nghe đây này đúng rồi đấy chúng ta có thể gọi thêm bạn bè của mình vào học để có thêm động lực và chia sẻ cùng với nhau ok chưa các em hình dung ra không nào nhá Ừ, cho nên nếu như mà trong quá trình chúng ta ôn thi mà còn gặp những cái khó khăn trong việc diễn đạt, chị biết đây là phần mà chúng ta cần phải rất nhiều thời gian để cải thiện, nên không còn cách nào khác các em phải đọc nhiều lên. Các em phải đọc nhiều lên và có những cái bộ tài liệu chất lượng để chúng ta tham khảo nữa. Đó, cho nên là có thể tham khảo về cái bộ sổ tay văn học của Tiêu học Văn Chị Hiên này Ok chưa? Nhá, tham khảo về bộ sổ tay văn học của thi học Văn chị Hiên hoặc là đăng ký cái khóa học ôn thi vào 10 cùng với chị để học lại về kiến thức nền và luyện đề chi tiết, luyện đề chuyên sâu nữa. Ok chưa nào? Nhá. Rồi, trong bộ sổ tay văn học này thì các bạn vừa được ôn về kiến thức chính này, vừa được ôn về cái cách diễn đạt và kết nối các ý với nhau, vừa được ôn về cách chúng ta liên hệ mở rộng nữa. À, vừa rồi chị cũng đọc cho các em hình dung ra được là trong phần đoạn văn này chúng ta vẫn có thể liên hệ mở rộng với những câu thơ, những đoạn thơ hoặc là những nhận định cùng chủ đề, cùng nội dung. Đúng không? Quan trọng là chúng ta liên hệ như thế nào để không bị mất quá nhiều thời gian mà vẫn tập trung làm nổi bật được đối tượng chính. Đấy, ok chưa nào? Nhá, ví dụ như là trong câu đất nghèo nuôi những anh hùng, chìm trong máu chảy lại vùng đứng lên, đạp quân thủ xuống đất đen, súng gương vứt bỏ lại hiền như xưa. Chị thấy được rằng nội dung của đoạn thơ này, nó thấy được, chúng ta thấy được hình ảnh của nhân dân, hình ảnh của đất nước Việt Nam trong 4.000 năm lịch sử đấy, là đất nghèo nuôi những anh hùng, thì chúng ta liên hệ với cả khổ thơ là à, đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Đấy, liên hệ mở rộng xong chúng ta có thể kết nối bằng cách tất thảy những gian lao vất vả ấy của 4.000 năm đất nước cuối cùng được tác giả Thanh Hải chiêm nghiệm và gửi chọn niềm tin qua những hình ảnh so sánh thật đẹp vân vân. Ok chưa? Nhá. Ừ. Đọc những cuốn sách nào vậy chị? Trước tiên là chúng ta phải học thuộc thơ, được ôi chưa? Học thuộc thơ trong sách giáo khoa, cho nên sách giáo khoa là cái đầu tiên. Sau đó là những cuốn sách có thể có cả cái phần nếu như những cuốn sách nào đầy đủ nhất và chị nghĩ rằng là lý tưởng nhất đối với các bạn là vừa có hệ thống ý rõ ràng lại vừa có phần viết chi tiết cho các bạn để chúng ta vừa học được là một cách ngắn gọn và dễ nhớ về kiến thức nền lại vừa học được ở cách diễn đạt được không nhá những cái phần tài liệu mà chị nghĩ rằng là hữu hiệu nhất và chất lượng nhất đối với các em bây giờ chính là vừa có phần hệ thống ý rõ ràng đầy đủ lại vừa có phần diễn đạt chi tiết để chúng ta vừa học được kiến thức nền với những ý chính lại vừa học được cách diễn đạt với phần viết chi tiết các em nhé ừ. Em bị bí mở bài à? À thế thì buổi sau chị sẽ dạy cho các bạn về cách chúng ta viết mở bài nhá Những cái công thức nào để chúng mình viết được mở bài cho nhanh Ok không nào? À, học phí của khóa học thì Thanh Thảo ơi, em có thể nhắn tin về cho chị được không nào? Học phí của khóa học thì bây giờ là đang là một một triệu một 100 1 ừ, triệu 099 nghìn chị xin lỗi 1 triệu 099 nghìn Chúng ta học trong 3 tháng là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 Đấy và bây giờ là mỗi tuần học 4 buổi cơ Nên là em cứ nhân lên nhá Em cứ hình dung ra là à, chưa đến 30 nghìn một buổi học đâu Mà chúng ta học rất nhiều và học 2 tiếng liền Hôm nào trước buổi học các bạn trong khóa học cũng phải luyện cơ tay Bởi vì viết rất là nhiều Đấy, nên là các em cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhá Chị nghĩ rằng đấy là một khóa học chất lượng đối với các bạn và đáng để các em có thể lưu tâm và tham khảo. Ok chưa nào? Ừ, mở bài và kết bài ạ. À. Rồi ok, buổi sau chúng ta vào học cùng với nhau nhá Được không nào? Đấy, nên là trả lời cho câu hỏi là bây giờ nên tham khảo những tài liệu như thế nào và nên nên sắm cho mình những cái bộ tài liệu như thế nào để ôn được tốt và tận dụng tốt khoảng thời gian này thì chị nghĩ rằng là những tài liệu mà vừa có đầy đủ được phần ý chính và vừa có phần diễn đạt chi tiết có nghĩa là viết mẫu luôn đấy là vừa có hệ thống ý lại vừa có phần viết mẫu thì sẽ là hữu hiệu nhất với các em vừa giúp các em học được ý chính lại vừa giúp các em học được cách diễn đạt được không nào ok chưa nhá ừ rồi rồi các em ơi, nên là còn gì thắc mắc liên quan đến những ấn phẩm um, của học văn chị Hiên này Hoặc là trong quá trình ôn tập các em còn thắc mắc gì thì có thể nhắn tin về cho chị nhé Rất cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã lên đây học cùng với chị này Đã cùng với chị chử, xử lý một cái dạng đề rất là cơ bản Nhưng mà cũng gây khá là nhiều khó khăn với các bạn đấy Mong rằng là các em ít nhiều có thêm những kinh nghiệm viết bài cho mình sau buổi học ngày hôm nay Chị sẽ gặp lại các bạn trong những buổi phát trực tiếp sau nhé Cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các em trong những buổi học sau. Bye bye!